cho ta tan vào phút giây miên man quên hết con đường về chẳng thể tìm thấy lối về điệu nhạc hoa quyện trong ánh mắt đôi môi dần lối như bao rơi rung động khẽ lên ngôi chẳng những mong vô vàn đắm đuối vẫn vừa dần tràn lấp kín trên nhân gian làn gió sắc còn mơ màng một giây ngang qua đời cất tiếng nói không nên lời ấm mắt tiếng trao tay ngàn sao che lòng càng thêm chơi vơi xin em hãy cùng nhật tấn yeah. Hãy trao cho anh, hãy trao cho anh Hãy trao cho anh thứ anh đang mong chờ Hãy trao cho anh, hãy trao cho anh Hãy mong làm được ta muốn vào con khác này đêm guys smoke a block and pop a ball of wine Now get your shit together and be ready by night How you gonna do something that's with a start for your spine Come once, undone, snuff dog, sun dome, long bit It's the city that I come from So either one some, get some, better enough, take some, take Chẳng some, yeah Chẳng đắm đuối vẫn vừa dần tràn lan Cái chân nhân gian làn gió sắc cơn mơ màng Một giây ngang qua đời kết tiếng nói không em dừng Bãi ta từng từng ngần ngơ Những sinh năm này cũng đẹp thân thơ Oh no, yeah Hãy cho cho anh, hãy cho cho anh Hãy cho cho anh Thứ anh đang mong chờ Hãy cho cho anh, hãy cho cho anh Hãy mong làm điều ta muốn vào con tháng này đây Hãy cho cho anh, hãy cho cho anh Hãy cho cho anh Cho anh đi những yêu thương vội vàng qua chốc la như âm thanh chưa bao lời gọi mời trong khúc hát liều siêu ta xuyên sao dạo dực khát khao trong mong dịu dàng lại gần nhau hơn giang tay ôm em vào lòng chờ đi trao hết đi đừng ngập ngừng che giấu nữa quên đi quên hết đi ngại ngùng gần thêm chút nữa chỉ ngắm giấc khung trời riêng hai ta như dần hồ quên mắt nhắm mắt tay đan tay hồn lọt về mình chẳng sao em chưa ta ngâm thiên đang vội vàng qua chốc la như âm thanh chưa bao lời 지금 남자